Cảm ơn người anh em ở bên ta những lúc mỏi mệt Sẽ chia vui buồn vượt qua những lúc nguy nan Chẳng nên chi lợi công danh Mai sau sống sót thế nào Cứ sống hôm nay sao cho trọn vẹn tình trước sau Cảm ơn lời động viên Ngày tôi bắt tay khởi nghiệp Dạo bao tháng trong Nhưng ta đồng lòng quyết tâm anh em như thể tay chân dù nghèo đói nô nơ nần sống không thay lòng sẵn vai vượt qua khó khăn cảm ơn người anh người em một thời cực khổ cơ hàn sẽ chia ngọt bùi chân toàn tính mình thiệt hơn tiền bạc vật chất vụ du nào đâu mua nỗi lòng tham anh em một nhà ta sống khuôn hòa khắt cốt ghi tâm cảm ơn người Chồng anh từ khi trắng tay cầm gió bay quanh nhưng vẫn luôn bên cạnh trung thành bước qua Một may về với trời cao Tôi luôn nguyện cầu ước ao Anh em của mình sẽ luôn yên bình Vẹn tình đến mai sau Cảm ơn người anh em ở bên ta những lúc mỏi mệt Sẽ chia vui buồn vượt qua những lúc nguy nan Chẳng nên chi lợi công danh Mai sau sống sót thế nào Cứ sống hôm nay sau cho trọn vẹn tình trước sau Cảm ơn lời động viên Ngày tôi bắt tay khởi nghiệp Dạo bao tháng trăm Nhưng ta đồng lòng quyết tâm anh em như thể tay chân dù nghèo đói nô nơ nần sống không thay lòng sẵn vai vượt qua khó khăn cảm ơn người anh người em một thời cực khổ cơ hàn sẽ chia ngọt bùi sẵn con tính mình thiệt hơn tiền bạc vật chất phù du nào đâu mua nuôi lòng tham anh em một nhà ta sống quân hòa khắp cốt y tâm sóng gió bay quanh nhưng vẫn luôn bên trên trung thành bước qua một may về với trời cao tôi luôn nguyện cầu ước ao anh em của mình sẽ luôn yên bình vẹn tình đến mãi sau cảm ơn tiền bạc vật chất phù du nào đâu mua nỗi lòng tham anh em một nhà ta sống khuôn hòa khắc cốt ghi tâm cảm ơn người anh người em đồng anh từ khi trắng tay cam gió bay quanh như vẫn luôn bên cạnh trung thành bước qua một may về với trời cao tôi luôn nguyện cầu ước tao anh em của mình sẽ luôn yên bình vẹn tình đến mai sau